Nhưng mà hôm nay nghề sang ờ, bên đây thăm ông cụ thì ờ, nghề lại đang nhặt rau và nấu cơm cho ông này thì cái cảm nhận của nghề thấy thế nào? Đầu tiên khi mà vào đến đây ấy, thì gặp cụ em cảm thấy à, đầu tiên là em thấy thương cụ ạ. Ừ. Vì à, cụ thì có tuổi rồi nhưng mà phải ở à, sống một mình ấy. Nếu như em thì có gia đình thì em cảm nhận nó khác. Em cảm thấy thương cụ với lại à, lúc em vào đây thì cụ đang nấu cơm thì cụ bảo là à, cụ bảo là không để để cụ nấu cho cơm không bị cháy được <laughs> em em cảm thấy cụ nói chung là cụ à, một mình sống neo đơn này thì cũng rất là vất vả và mình cảm thấy là cũng rất là thương các bạn thân mến nhé ngày hôm nay thì sơn đang có mặt ở bản nậm mượt thuộc à, đội 7 của xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và ngày hôm nay thì Sơn cùng với một bạn nữa, cùng với cả em nghề hành trình vào trong bản này để thăm một uh, cụ người uh, dân tộc Hơ Mông. Cụ năm nay thì cũng khá là cao tuổi rồi và cụ đang sống neo đơn một mình khi uh, được uh, một số người đã phát hiện được là cụ ở trên rừng một mình trong một cái quá trình thời gian rất là lâu và sau đó thì mọi người đã đưa cụ về dưới ờ, bản này dưới đội 7 của xã Vĩnh Yên này để ờ, dựng lên cho cụ một ngôi nhà tình thương và ngày hôm nay thì cũng được ờ, biết tin và Sơn cũng đã đến đây để thăm cụ thăm cụ và cũng muốn chia sẻ nên cộng đồng chia sẻ nên cho mọi người được ờ, biết đến cái hoàn cảnh của cụ. Một cụ già năm nay đã tầm 90 tuổi rồi và cụ đang sống neo đơn không có người thân anh em. Rất là khó khăn vất vả. Và phía trước mặt quý vị và các bạn đang xem một ngôi nhà mái trắng trắng đó. Đấy chính là ngôi nhà cụ đang sinh sống. Và bây giờ Sơn sẽ di chuyển hình ảnh đến sát gần hơn để cho các bạn được uh, thấy rõ hơn nhé. Hiện tại thì bây giờ cụ cũng đang rất là già yếu và vất vả và cũng rất là được sự giúp đỡ, rất là cần được sự giúp đỡ của mọi người để à, cụ có thể là à, có được cái sức khỏe sống à, trong à, cuộc sống hàng ngày nó được đảm bảo hơn cho nó tốt hơn Và đây, đây là ngôi nhà mà cụ đang ở cái ngôi nhà này thì cũng không phải là nhà của cụ Và ngôi nhà này thì là ngôi nhà mà mọi người ờ, cho cụ ờ, mượn đất và dựng ngôi nhà này lên đây để cho cụ ở nhờ ở đây thôi Vì thực ra thì cụ cũng có tuổi rồi với hai nữa lại không có anh em, không có con cháu Cho nên là cụ rất là vất vả, rất là khó khăn và ngôi nhà thì được à, mọi người dựng nên làm bằng gỗ các bạn nhé làm bằng gỗ bằng lập bằng tấm lập và lô xi măng này xin chào tất cả mọi người à, tiếp tục một cái video mới hôm nay à, sơn à, sẽ ghi hình ở một nhà ông cụ phải nói là cực kỳ là khó khăn đấy các bạn ạ và hôm nay thì có sơn này và em nghề và một bạn nữa đấy thì um, theo như những cái gì mà được mọi người chia sẻ và giới thiệu thì ngày hôm nay thì Sơn và em nghề cùng với một bạn nữa thì đã có mặt ở nhà ông cụ đây rồi các bạn này và hôm nay thì anh em mình sẽ trước tiên là thăm hỏi nhé kia ông cụ ngồi trong kia trước tiên là thăm hỏi ông cụ trước các bạn ạ còn đây giới thiệu với các bạn này đây là người ờ, đưa mình đến đây và cũng là người ờ, nói chung là cũng rất là nhiều kỷ niệm ở đây rồi đúng không em vâng. nghe nói là như vậy vâng. có phải là rất là nhiều kỷ niệm đây rồi không Vâng, em ờ, em tên là Cổ Thị Dương ạ. Em ở chỗ uh, trung tâm chợ Bình Yên ạ. Em được biết là ông cụ uh, sống một mình thì, thì thỉnh thoảng thì các chị rủ lên thì lên uh, mua ít thức ăn cho cụ với rau củ quả. Ừ, theo như anh được biết thì ông cụ là trước là hình như là ở trên rừng trên núi một vâng mình ạ. thì đúng không? Vâng. Ờ, trước kia thì ông cụ thì ở trên một cái nương nương của ông ông, ông anh ở trên đội bảy có một cái lán thì ông dựng để tròi đi lại làm nương ấy ông ừ. ở đấy cũng nhiều năm rồi ấy được các nhà từ thiện ấy, về từ thiện cho ông thì ờ, vừa dựng căn nhà cho ông về chuyển ông xuống đây trong năm nay ạ à, ngôi nhà này là là, là cũng là mọi người vâng. đã giúp đỡ cho vâng. ông và ông đây mà ông hình như là không có con cái gì đúng không? Vâng, ông có con cái thì ông ở một mình. Đây, ông đây các bạn nhé. Ông ờ, ông là người ờ, Mông đúng không? Vâng, ông người Mông ạ. Ông là người ờ, dân tộc Hơ Mông. Con chào ông nhá. Vâng. Nhưng mà ông ông ông là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Ông không biết đâu. Ông... Chắc phải hơn 90 tuổi rồi. Hỏi tuổi Ồ, ông không biết. Vì thấy ông cũng tóc bạc trắng hết rồi nhỉ? Vâng. Ông là người dân tộc Hơ Mông và không có con cái gì. Vâng. Đang sống neo đơn một mình đúng không? Nói chung là hoàn cảnh của ông thì cũng rất là vất vả, khó khăn Và hiện tại thì ngôi nhà này là cũng được mọi người giúp đỡ cho mà làm lên đây đúng không? Vâng Và các đồ đạc trong nhà thì ừ. cũng chắc là do mọi người ấy à? Vâng, cho mọi người mới về Đây là... Còn điện, điện Điện thì cái nhà cháu bên kia nó cho À, vâng. thế đây thì có tủ lạnh các thứ đây chắc vâng. là cũng là vâng, mọi người cho, cho Vâng là mọi người ờ, cũng đã khi mà ông về đây thì mọi người cũng đã đã giúp đỡ nhiều thứ này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì vẫn đang neo đơn một mình. Đấy, em nghề thì đang uh, <laughs> nấu cơm giúp cho ông này. À đây, đi ra ngoài này một chút này. Hôm nay thì uh, anh em mình vào thì cũng uh, có một chút quà nho nhỏ để đem uh, cho ông trước các bạn ạ. Và bạn Dương <laughs> <laughs> Đây, bạn Dương đã chuẩn bị uh, một bó củi để cho ông uh, nấu cơm này. Wow. Vâng. Còn dưới đây là uh, kìa xanh những cái đồ cái ra rồi Ở đây Sơn thì Sơn thì mua cho ông một khoanh giò này các bạn này, một khoanh giò to. Ít, ít, uh, Còn uh, thịt, mấy cả các quả. thứ này thì Ông thì ông thích hành tây, mua hành tây cho ông. À. Vâng. là em cũng thỉnh thoảng là em cũng vào để vâng. uh, ấy cho ông em đúng không? vào được mấy lần à? mấy lần em theo các chị được vào <laughs> mấy lần rồi. À? Ờ, vào nấu đồ vâng. ăn cho ông á. Vâng. Thỉnh thoảng thì em hay nấu chín ở nhà về cho ông. Mấy hôm trước thì ông bị đau ông không dậy được ấy. Ừ. Vâng. Thôi đem đem vào cho ông đi. Đấy, Sơn thì cũng uh, biết tin như thế thì Sơn cũng uh, chỉ mà mua được uh, ông ơi, một khoanh giò. mang đồ về cho ông này cháu mang đồ về cho ông này nhưng cái cái này ờ, ông có ông khỏe đấy ông có tự nấu được không không ông ông bây giờ ông đỡ ông tự nấu cái này là cái này là thịt em phải chia ra từng bữa cho ông ạ không về ông lại không biết Phải. đấy ờ chia nhỏ vâng, ra vâng, à chia. cái cái giò cái giò này em cũng cắt từng từng vâng, đấy vâng. ra em, tí em cũng cắt em, ra, em cắt từng từng khoanh ra từng khoanh em cho xong rồi là để vào trong vâng. tủ này cho ông vâng. đây có tủ thế đây tủ chắc mọi người cho ấy. tủ đấy hôm qua về còn mấy quả trứng với lại à, cà chua cà chua của chị lý cho ừ. gạo ờ, nước các thứ còn không vâng vâng gạo thì các ờ, nhà từ thiện hôm trước lên ấy, ừ, ờ, cho ông còn một ít nữa anh định uh, mua xong bao gạo nhưng mà bảo là đấy vâng, hôm trước cũng nghe mới nói rau rau qua Ôi, mọi người rau cho. để này phải cho vào cái ấy thôi rau vâng. để này nó sợ nó nó héo hết rồi vâng là hôm qua ông ăn cơm thiêu á vâng, cả hẳn là à, hôm về em nấu cơm với lại luộc thịt ở nhà về ừ, thời tiết nó nắng nóng đấy đây son chảo con nồi niêu thứ là mọi người cho hết đúng không vâng qua về em rửa <laughs> ngày hôm nay uh, nấu cơm cho ông, ông bữa cơm đây đi <laughs> nghe biết nấu cơm uh, bếp củi này chưa Ờ. Ông ngồi cái đây. này ơi khói nhỉ chỗ này thấy nhá hơi khói. khói này không bật quạt kia là quạt hút ôi khói lắm cái này là cái chỗ đất này là là nhờ của nhà cũng nhờ. bằng bằng bằng nổi giữa giữa khu chợ Vĩnh Yên nhá. Ừ. Ờ. Nhưng mà anh em nhà ông thì thì ấy không? Anh em nhà ông thì có có đông anh em có anh em gì không? Ông chắc không có ông anh em nữa. À. Theo em được biết chắc ông không có anh em đâu nếu mà có con cháu anh em thì chắc ông cũng không ở mình. Ờ. Em thấy em thì bé em theo à, nhờ bố mẹ trước là chưa lấy chồng ấy theo bố mẹ vào trong kia hộ làm nương thấy ông ở trên lán từ đấy rồi trước là ông ở cái cái lán là ở chỗ nào lán ở tận qua bản này vào khu trong là bản nặng bó à trong bản nặng bó ừ. Vâng. lên trên đấy thôi lên trên đấy nó mát à chỉ muốn lên trên trên, trên án thôi ốm đau vậy các thứ các ông... con trọng ở dưới này nó nó tiện hơn đi lên trên trên núi trên trên đồi đấy ở ờ, đây là người ta không phải lý cho đâu nó bị sát chết rồi thế là đêm nó cũng có ma về lấy cái đập cái phần nhà về đấy à, ở đây đêm có ma về lấy ờ, chó ở dưới lấy một con chó về nó thổi ba lên rồi chết ngay thế là từ từ từ ngày ông về đây là đêm là ông thấy có ma về đây à Đấy, nó, nó về nó lấy con chơi cho ông người lần trước ông nói với cháu ông sợ ma gì cháu ông sợ ma thế ở đây có gì đâu mà sợ ma thì không, có không có gì đâu nó gãy ba liêm rồi là chết ngay nay ông à. bảo là ông, ông, bảo con chó gì về sủa ba đêm là chết À, thế thì ông đã thấy con chó nó về sủa chưa? Không hay nói lang thang thế đó, không lúc nói không đó, hay quên mà. Ừ, bây giờ bởi vì ông cũng cao tuổi rồi đúng không? Đúng. Vâng. Ông cao tuổi rồi cho nên là hôm qua về em giặt cái vỏ chăn à cái, dạ. cái vỏ đệm cho ông. Cái này. Đúng rồi, dao giết các thứ thế để tất ở đầu giường nha. thủ ông giải nữa à vâng nếu mà ông giải thì cháu giải cho cái này về hôm qua mới mang hai cái này là nhưng mà nằm này thì có khi là nó đúng hướng tây này là hơi nóng này nóng hơi nóng cái nhà này là mọi người cùng kiểu cùng tập trung và dựng cho vâng. ông ấy tập trung vào dựng thế là ông về dưới này được bao nhiêu ờ, thời gian đâu chưa Ừ, chắc cũng được à. nửa năm à? đấy về dưới này được tầm mấy tháng rồi à cho vâng. cá ờ, làm bom nữa Thế là ông ờ, còn nuôi được à, vẫn nuôi cá đây á, đi chăn không. cá hộ người ta Không, cái ao này thì nó cá nó lại ơi dưới này à. Ao của họ. Ao của họ chứ. Vâng. Ông nó là thiên. Đây, đây cơm cơm cơm chín rồi thì ờ, nấu cái gì cho ông nấu thức ăn cho chắc ông. phải thái ít ít ít giò với lại ừ em em bây em, giờ là nấu bây em giờ thái ít giò cho ông đi rau thôi bây giờ nấu canh Đây, hôm nay các bạn thấy em nghề thế nào <laughs> nghề ở nhà thì có hay um, nấu cơm ờ, giúp bố mẹ không dạ có nhưng mà nhà có hai chị em rồi đúng không dạ, dạ với cả hai nữa là nhà nấu làm đồ hàng ăn thì cho nên là cũng mấy cái việc này thì lại quá bình thường nhỉ vâng ạ nhưng mà hôm nay nghề sang ờ, bên đây thăm ông cụ thì ờ, nghề lại đang nhặt rau và nấu cơm cho ông này thì cái cảm nhận của nghề thấy thế nào đầu tiên khi mà vào đến đây ấy, thì gặp cụ em cảm thấy à, đầu tiên là em thấy thương cụ ạ ừ. vì à, cụ thì có tuổi rồi nhưng mà phải ở à, sống một mình ấy nếu như em thì à, có gia đình thì em cảm nhận nó khác em cảm thấy thương cụ với lại à, lúc em vào đây thì cụ đang nấu cơm thì cụ bảo là à, cụ bảo là không để để cụ nấu cho cơm không bị cháy được <laughs> em em cảm thấy cụ nói chung là cụ à, một mình sống neo đơn này thì cũng rất là vất vả và mình cảm thấy là cũng rất là thương và ngày hôm nay thì vào đây cũng là lần đầu tiên thì anh em mình vào cũng chưa biết là ừ, như thế nào cho nên là cũng chỉ mua một chút đồ ăn chín cho ông cụ thôi các bạn ạ Đây, bây giờ thì bạn uh, Hồng Dương Dương Hồng đang uh, ờ, thái giò này để cho ông ăn buổi tối các bạn buổi chiều này cái thái mỏng mỏng nhỏ nó dễ ăn này cái giò khoanh sẵn ra như này ông cho túi để vào tủ cho ông là hôm sau là ông ăn là ông sẵn bỏ ra ông ăn đây bên có có cái túi nhỏ đấy cho cái túi nhỏ này mới vào thì à, có thể quan sát thấy rằng à, ngôi nhà thì trông bằng gỗ cũng đẹp đấy nhưng đây toàn bộ là mọi người giúp đỡ cho ông rất đáng khen ngợi cho hai à, cô cháu vì à, cũng có một cái tấm lòng đồng cảm rất là thương những người già có tuổi nhất lại là ông cụ đang à, là một người sống neo đơn nữa các bạn ạ Thank you. Giờ xem em nghề đang nấu món gì cho ông nào. À đây đang nấu canh cho ngót đây gì. Đấy. Ghê ông đang cái gì đấy? Thịt thịt lướng à? à? Em nghề của chúng ta hôm nay rất là đảm đang nhé. Mặc dù em nghề thì ờ, vẫn còn rất là trẻ tuổi và đang ờ, là một cô sinh viên lớp 12 ở trường Nghĩa Đô Bảo Yên. Nhưng mà về trong cuộc sống hàng ngày này thì cô gái có vẻ là rất là trưởng thành rồi các bạn có thể là <laughs> lấy chồng được rồi đấy <laughs> lấy chồng được rồi muốn lấy chồng <laughs> chưa nghề chưa đấy bây giờ các bạn thấy có vẻ rất là đảm đang đấy cứ để mà mâm này luôn đi để mâm cho ông luôn ở đây xong rồi nát ông ăn đây là đũa này là từ ngày ở trên nán trên rừng là đã vót sẵn rồi đấy. Ông vót đẹp thế. Ông Đâu. Ôi. Ôi công nhận nhỉ. Nhìn. Này, mọi người xem những đôi đũa ông vót này, trông rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây người cầm im để cho mọi người xem này. Vót rất là tròn trệ, rất là là, là đẹp luôn đấy. Ông tự vót đấy. Vót từ trên ngày ông vẫn còn ở trên nán trên rừng bây giờ đem về đây đấy. Hôm sau cháu vào cháu ờ, mua cho ông mấy thùng ờ, cháo nhá. Ông ông có ăn được cháo không? Có thích ăn cháo không? Cháo. Cháo à, ông có ăn cháo? Cháo. Ừ. Thế, thế thì hôm, hôm sau vào mua cho ông mấy thùng cháo xong rồi lúc nào ông ăn thì ông ờ, ấy thôi hướng dẫn cho ông là ông ông ăn là ông tự úp chắc là hôm sau sơn sẽ ờ, mua cho ông mấy ờ, thùng cháo ăn liền đấy các bạn để sơn đem vào cho ông cháu nghề <laughs> trên này có rồi trên này có rồi lấy bảo nghề bảo ông tặng cho nghề bảo ông tặng cho xong rồi là đem về làm đụng bán hàng ông cho thôi ông cho đấy thấy chưa đấy. đấy ông quý lắm ông mới cho đấy vâng, chứ nó về cho nó vào nó không lấy à. có cháu không có cho cháu không nó vào có nhiều có cho cháu không cho <laughs> chứ lấy ông nó đứa nào cho về cho lấy đấy thế là ông quý lắm ông mới cho chứ ờ, mà đúa ông vót rất là đẹp luôn đấy người ta tranh nhau lấy tranh nhau lấy ông mang đi bán họ tranh nhau lấy à. 30 đôi 30 đôi mà đũa gót rất đẹp nhỉ đây cho mọi người xem này đũa ông vót rất là đều đặn luôn nhá vót đũa tre rất là đẹp nhẵn mịn luôn à, rất là bền rất là đẹp luôn đấy hôm nay à, Hôm nay nghề vào và ông ông bảo là ông cho luôn đấy, ông tặng đấy. Thôi ông ông cứ cất đi. Này ông ông cầm này ông cất đi. Ông cất đi xong rồi là để đấy để dùng dần. Để dùng. À, đấy. Thế nghề ông <clears throat> ông cho nghề có lấy không? Nè. Ông bảo cho đấy em có lấy không? Ông cho thì em phải lấy chứ. À rồi. Đây đoạn ông đoạn ông cho ông cho cháu này nhá. Đoạn đoạn ông cho cháu này vâng thôi thôi đang ờ, có 10 đôi một chiếc thì mà ông vẫn vẫn rõ nhé bảo là đếm được 10 đôi mới cả dư một chiếc ông vẫn nhìn rõ ông bảo vót thêm một chiếc nữa cho nó đủ đôi ông cứ ra ăn cơm đi đũa để hôm sau hôm sau ờ, các cháu vào các cháu xin sau thôi ông cứ ra ăn cơm đã Dương ra bảo ờ, Để hôm sau ôn lấy sau Lần sau cháu vào cháu lấy Để lần sau không ạ Lần sau cháu vào cháu lấy Lần sau Mai cháu vào Mai cháu mai, mai vợ cháu vào lấy nhá ừ, Đây đây Thôi Mai mai mai cháu vợ cháu lấy nhá Mai ông ăn cơm cho vợ cháu còn về Ông cụ rất là nhiệt tình mọi người ạ Có nghĩa là Ông bảo uh, cho đũa, dạ ông vâng vót Ông ra ăn đi, ông ra ăn cơm đi Đừng kéo, không phải kéo ông ờ, Ngày, ngày bỏ con dao rồi Ông bị đau gối à? À phải đúng rồi Phải chống đấy phải chống gậy không? Ừ. Ông có phải chống gậy không? Bị đau ở lưng. Ông bị đau gối mới cả đau lưng nữa. Đâu ông muốn ông tìm cái gì? Ông tìm cái gì không? Đấy, đây ghế, ghế cho ông ngồi ghế đây á. Đây ghế đây không? Đây à? Đây này ghế đây ghế đây ghế đây ghế của ông đây ông ngồi đây ông cự đây ghế gỗ của ông này đúng không Đấy, ông ra ăn cơm đi ông còn cái gì nữa ông tìm cái gì nữa à cái mũ của ông á không ông đội ăn cơm đội mũ thường người mông thì ăn cơm thì hay đóng kín cửa đấy ông, ông ngồi này nó đi ra đi mua đi cho đón người trên về đấy à vâng thôi ông ngồi xuống ăn cơm đi ông ăn cơm đi ăn vâng. cơm đi đây cơm uh, mấy uh, cháu đã nấu cơm cho ông ngon thế này rồi ông xuống ăn cơm đi giờ thì ông cụ uh, muốn là mấy cháu là phải ngồi ăn cơm với ông cụ các bạn ạ ông uh, mọi người mà không ăn cơm thì ông không ăn Đấy, bây giờ thì sẽ ngồi ăn cơm đấy với ông một tí và cho có tình cảm các bạn nhé Bây giờ thì uh, anh em mình sẽ ngồi ăn cơm cùng với cả ông cụ các bạn ạ. Vì ông cụ uh, cũng muốn uh, kiểu như là đến thăm uh, nấu cơm cho ông thì ông cũng muốn uh, ngồi đây ăn cơm cùng với ông để cho tình cảm ấy. Và bây giờ chắc là Sơn sẽ đặt máy quay xuống và ngồi ăn cùng với cả ông cụ một tí nha các bạn nhé. Mời ông nha anh dạ, dạ, dạ. em. Mời cả nhà ăn cơm cùng với ông cháu mình nha à, cơm rau ngót em nghề nấu này rồi à, thịt ừ, nướng này rồi giò thì bạn uh, Hồng Dương nấu này. Vâng, vâng. Ăn đi ông ăn đi. Ông ăn đi ông. Ngon đấy. Này nấu cây nhau ngót được. Hôm sau vào gió sẽ mua cho ông mấy thùng cháo. Mấy thùng uh, cháo ăn liền. Đấy, ba cái là ăn thôi. Mấy cả uh, Ăn đi, ăn đi. Không mình ạ. Không đi được. Chân ông bị đau à? Đau hết. bị bị đau gối à? Đau lên Ông ừ. ra cái củ hành tây ông đắp. Ông ừ. đang buộc đầu gối. Hay là mua cho ông miếng cao rán nữa. Đã cho mấy lá à, cái củ hành này cho ừ, có cái này nó nói. À, ông lấy củ hành đâu, ông ra ông đắp. Nó là do không biết đâu. Vâng nói chung là bây giờ đấy ông cũng có tuổi rồi cho nên là ông là bao nhiêu tuổi ờ, rồi không hiểu đâu ông bây giờ được 20 năm rồi có phải là mấy giờ đâu nó có ông làm là làm thầy cúng làm thêm nó cái đi ừ. tôi bị lên chưa chưa hiểu làm nói không gì. được bảo người ta biết chồng trồng là làm không lên không lên cho ông ăn đi ông ơi lên cho đây là ôi không dám đâu dám nữa chăn canh cho ông ăn nhá chăn canh ông nhá canh ngon lắm canh cháu nấu ngon lắm ông ạ không bằng không chồng cái này chồng cái này bị mặn ok à. không ờ, thích ăn đâu không thích ăn nước mắm mặn thế ông thích ăn cái gì ông thích ăn gì để hôm sau cháu mua cho ông ông thích ăn cái gì để hôm sau cháu mua cho ông mà chịu không biết ăn cái gì được bây giờ chỉ ăn mấy thứ mềm mềm thôi Ông phải ăn khỏe vào Có một bên da đấy thôi Mà bên hàm bên dưới không có nữa Vâng Má hết rồi Thế là ông là vẫn còn nói được tiếng ờ, kinh là, là ờ, tới đấy Nhiều người tuổi ông mà người Mông là không nói tiếng kinh đâu trước ông hay đi chợ ông ông, ông bán gừng ấy không đếm à. thì gừng, gừng trên trên đếm, đếm thì đếm rồi ông lắm có dù thế nhưng mà ngày trước ông ở trên kia thì ông hay đi chợ nhiều nhưng ông biết nói đi kinh nhưng mà ý là là ông ở trên kia thì ông vẫn ở một mình đúng không? Cháu mà nó nó ném mà chắc được 100 tuổi rồi nó nói thế. Còn năm có gì? Thế là năm có gì? Thất tư. Chả hiểu thế là ông một mình ông ở trên đấy là bao nhiêu năm lâu rồi đó Tính Nói ra cái hồi em biết làm nương về đến đây chắc phải hơn, hơn 20 năm, còn ông ở đấy cũng lâu rồi Ừ. Chắc mấy chục năm rồi ừ. Thế mà ông ông chồng ngừng đi chợ bán thứ thì lấy tiền để ông mua cái gì mua bán? Ông mua thức ăn về, ông hay mua gạo về, mua thức ăn về ông ừ. ăn. Thôi, ông um, ở trong này mình biết rồi thì thỉnh thoảng vào thăm ông tí Ông bảo hãy ăn thêm Cháu lo lắm rồi, cháu mới ăn xong Hôm nay là vui lắm thì vào thăm ông vui lắm thì, thì ăn anh em cháu mới ngồi ăn với ông đấy Ngồi với ông cho vui thôi Ăn ở nhà hết rồi Vâng Ông ăn cơm nhá Ăn cơm ăn đến cái đây được tươi mới ăn hết rồi em về cho ông tiền thì ông chẳng biết tiêu gì không, không, không đi mua thức ăn được ừ. tốt nhất là thỉnh thoảng mình à, mình có vào xong rồi là mua gì cho ông ăn nữa cháu no rồi ông cứ ăn đi cháu ăn rồi có cái dự cho thôi ông ông ăn no đi xong rồi là ờ, cả các con ờ, cá chó về cả con qua cho mang về nữa vâng. ông ăn hết không ừ. Lúc bà kia đoái nó nữa đấy Ông ăn thử chán Để cho Ông nói câu nghe được câu không vì Anh ờ, chán đi là cho làm gì Ăn cái chén là không thấy vâng. Hôm qua đi vâng cho cơm đi phải uh, no rồi phải tìm hiểu xem là có cái biện pháp gì để ông mà bây giờ ông ở một mình này mà ông bỏ rồi đấy có tuổi này là cũng ờ, ông khó lắm thế ông còn uh, chịu khó nó khỏe là đi ra nhổ cỏ trồng rau ông còn nhổ cỏ trồng rau được không được là cơm không ăn ờ, ăn không hết nè à? là cho cá ăn đó nếu không ăn được cơm nên không ăn được là lại cho cá thôi ông ăn hết chỗ đây đi không bỏ chăn canh vào dương chăn canh vào chăn canh cho ông ăn cái này nhé Bây giờ chắc có lẽ là Sơn cũng ờ, xin phép được kết thúc cái video này ở đây thôi các bạn ạ Bởi vì <laughs> à, mọi người <laughs> đang ngồi ở đây thì ông kiểu ông ngại, ông không ăn cơm ấy các bạn Thì chắc là Sơn sẽ kết thúc cái video này để uh, cho ông không cầm máy quay nữa cho ông đỡ ngại đấy ông đỡ ngại để ông ăn cơm các bạn ạ và trong cái video này thì sơn cũng rất là mong được uh, sự ủng hộ của mọi người ai mà biết đến uh, những hoàn cảnh của ông cụ ở đây thì hãy bỏ ra một chút tấm lòng tình thương để có thể là giúp đỡ được cho ông về mặt gì thì uh, nó sẽ tốt về mặt đó còn uh, xin uh, thay mặt cho mọi người thì Sơn cảm ơn uh, quý vị khán giả rất là nhiều. Bây giờ thì Sơn xin phép là kết thúc video tại đây các bạn nhé. Chào các bạn. ん